Liệu rồi tôi có chết trong cô độc không? Ừ, tôi nghĩ vậy xong tôi cảm thấy tôi giờ hơi quá nên là tôi canh lương về mua ngay cho mình một chiếc vé kèm có một bỏng nước để mà xem suất chiếu sớm của em và Trịnh. Một phần là vì nhạc Trịnh Công Sơn gắn liền với tuổi thơ của tôi, một phần là vì nhìn trailer năm hay và lờ một phần là vì ừ tôi bị đội truyền thông của họ dụ dỗ, được chưa? Tuy nhiên thì khi nhìn tên đạo diễn cùng dàn diễn viên tôi lại hơi băn khoăn một tí. Hẳn là không mấy ai có thiện cảm với một ông đạo diễn từng dựng phim bất chấp những lùm xùm về bản quyền, sau đó còn chửi khán giả lẫn nhà phê bình. Dàn diễn viên cũng nhiều những gương mặt lạ, hay ít nhất là lạ với tôi. Việc đi xem phim này cũng giống như là một chuyến bay cùng Vietjet mà không mua bảo hiểm ấy, xui xui là mất còn mẹ 2 tiếng mà trả được cái gì. Nhưng đây là một tựa phim về Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ với hơn 600 tác phẩm trong suốt chặng đường sáng tác, người nhạc sĩ mang lại ảnh hưởng lớn nhất của Việt Nam và cả những mối tình đã mang lại cho ông nguồn cảm hứng để viết lên những bài tình ca. <laughs> làm gì lại có ai có thể làm hỏng một bộ phim về con người như vậy chứ nhỉ? <laughs> và chú Phan Gia Nhật Linh đã làm được một cách hoàn hảo. Nhưng sau khi cân đo đong đếm suốt thời gian ngồi xem phim và thêm một buổi tối sau đó để mà nghiền ngẫm lại những tình tiết và dành thêm thời gian suy nghĩ cho em và Trịnh thì bạn biết gì không? Tôi nghĩ là tôi đã sai, tôi đã quá vội đánh giá một siêu phẩm điện ảnh mà Việt Nam khó lắm mới có được. <laughs> tôi đùa đấy, tôi không sai đâu, phim này như cứt đấy. Thật sự mà nói thì ngay từ khi nghe tin rằng là ngoài em và Trịnh lại còn có một phim tên là Trịnh Công Sơn nữa thì tôi cũng tôi cũng rõ đây là phim công nghiệp, phim lấy người đã mất ra để câu khách, phim vắt sữa, phim kiểu nhà báo online và thực tế đã chứng minh rằng tôi đúng. Xuyên suốt bộ phim, tính cách của các nhân vật được khắc họa rất là thiếu nét, rất là mờ nhạt. Nếu một đặc vụ ngầm dí súng vào đầu tôi và bảo tôi rằng phải kể lại những gì tôi biết về Trịnh Công Sơn qua bộ phim này hoặc là chết, tôi sẽ xin bữa ăn cuối cùng là bún đậu. Trong trailer và quảng cáo họ đã hứa hẹn về cuộc đời, về cuộc tình, về bối cảnh lịch sử phức tạp, về sự nghiệp sáng tác của Trịnh Công Sơn, những yếu tố đã được kể như thế nào trong em và Trịnh. Những tình tiết về cuộc đời và cuộc tình của cố nhạc sĩ được đem kể lại rất là hời hợt, rời rạc và chắp phá. Họ biết rằng cứ làm phim về nghệ sĩ là có người đi xem, nên là họ chả thèm nghĩ xem kịch bản này ok chưa trước khi bấm máy. Họ đã lặp lại chính xác những gì họ từng làm với Trạng Tí, bóp méo và vặn xoắn và hủy hoại hoàn toàn hình ảnh nhân vật dưới cái tên điện ảnh và tôi sẽ gọi đó là một sự báng bổ người đã khuất. Hình ảnh Trịnh Công Sơn trong cái phim này nó lạ lắm. Vừa đầu phim đã thấy Trịnh Công Sơn như một thằng stalker ghê rợn. Vừa đầu phim đã đeo bám con gái nhà người ta về đến tận cửa nhà rồi đứng ở cửa mà nhòm vào. Rồi những chi tiết sau đó nó cứ bị lãng mạn hóa quá mức lên đến phi lý. Về bối cảnh lịch sử thì vào cái thời chống Mỹ, Trịnh Công Sơn đã làm nhạc phản chiến nói thẳng ra là phản chiến, đến nỗi mà đến bây giờ người ta vẫn còn cãi nhau về chi tiết trong bài hát gia tài của mẹ. Thì bạn nghĩ xem giữa cái thời buổi cách mạng, quân dân hừng hực khí thế chống giặc thì há chẳng phải Trịnh Công Sơn như cái gai trong mắt người đời à? Nhưng trong phim lại chẳng thể hiện được cái khía cạnh đó ra. Tất cả những gì họ có là cái cảnh Trịnh Công Sơn bị chặn đường, bế lên đồn nói chuyện. Được 5 phút lại thả tự do, hơi hợt quá, thiếu sót quá chẳng xây dựng được cái tình cảnh phức tạp lúc đấy của cố nhạc sĩ mà lại chỉ làm nền cho cái mối tình mà họ vốn chẳng dàn dựng tốt về sự nghiệp sáng tác thì thôi mát nịt luôn Trịnh Công Sơn trong phim cũng dạng chúa tể chạy deadline Hở ra tí là xong bài rồi Lòng người xem chưa kịp gợn sóng thì nhạc đã nổi lên Kèm với đó là 1026 kẹp phách Cùng với các cảnh đặc tả và cảnh cận Như một công thức con mẹ lần Xem cả phim chỉ thấy lăn tăn khó chịu Chứ chưa một lần con tim bé nhỏ của tôi hiểu được yêu là gì Sau hơn 2 tiếng ngồi trong dạp ợ lên ợ xuống vì cốc coca của CGV to quá. Tất cả những gì họ nói được về Trịnh Công Sơn là ông là ông tổ của ngành cưới vội, người khai sinh ra nghệ thuật tán gái và là người đầu tiên chỉ tốn 3 bước để lập gia đình. Bước 1, trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Bước 2, có một cô phóng viên người Nhật biết nói tiếng Pháp đến tìm để làm luận văn. Bước 3, cho cô ta một quả dừa uống dở. Mối quan hệ của Trịnh Công Sơn với gia đình, với bạn bè và với cả tri kỷ là ca sĩ Khánh Ly cũng còn sơ sài và thừa thãi. Cảm giác nếu quá lược đi cũng chẳng ảnh hưởng đến phần còn lại của bộ phim. Nhìn chung ấy thì câu chuyện được kể trong em và Trịnh khá là ẩm ương. Mở phim đã kém sáng tạo, cái kết cũng bị dở hơi, chẳng đưa người xem đến đâu cả. Đầu đuôi thì vẫn ở đấy nhưng mà nó lạ lắm. Nhìn chung thì nó như những mẩu chuyện ngắn đem dắt vá lại thành một bộ phim rời rạc chứ không phải là một kịch bản được dàn dựng tỉ mỉ để mà nói về cuộc đời của người nghệ sĩ tài ba. Nếu mà họ lấy gói hảo hảo dựng thành phim, chắc chắn nó sẽ như cái phim này. Bên ngoài thì màu mè và đẹp đẽ, bên trong chỉ có sự khô khan và ung thư. Vừa rồi là những nhận xét chung về em và Trịnh, hình ảnh Trịnh Công Sơn trong phim cũng như là cốt truyện chính. Bây giờ thì diễn xuất. Nghệ sĩ Trần Lực làm quá tốt trong vai diễn Trịnh Công Sơn, nhưng Avin Lu aka Trịnh Công Sơn thời niên thiếu thì còn đờ lắm, không đánh giá cao được. Hoàng Hà trong vai Dạo Ánh thì khá là tỏa sáng, nét mặt rất tự nhiên rất cuốn hút dù có vài đoạn nhìn cười hơi gượng tí chắc là do quá giờ cơ mà vẫn bắt diễn nhưng vẫn rất lôi được cảm tình và lôi được người xem vào cuộc tình Tôi xin lỗi tôi spoil một tí, nhưng thực sự ở cuối phim, tôi đã rơm rớm khóc khi thấy dao ánh nhỏ những giọt lệ sầu trên cái sống mũi đã bị bào mòn bởi thời gian. Trời ơi, tình yêu và sự đau lòng nó phải nó phải nó phải lớn đến mức nào để mà làm cho cái sông mũi người ta thay đổi đến như thế <laughs> đó không phải là body shaming đó là chơi câu casting và câu trang điểm tại sao lại không tại sao lại không trang điểm cho một người nào đấy già đi thế thôi nhỉ tại sao lại tìm hai người có vẻ mặt hoàn toàn khác nhau để mà đóng cùng một vai nhỉ thật là kỳ lạ Bùi Lan Hương thì tôi phải khen lấy khen để Không hiểu sao đọc thoại thì chưa top tier lắm Nhưng cái thần thái tỏa ra rất lạ, rất cuốn rất là dễ nghiện Tôi có chi kỷ như thế này tôi cũng chả thèm cưới vợ làm gì Tuy nhiên thì cái dàn nhân vật phụ hoàn toàn chẳng đóng góp được gì mấy Và còn diễn xuất hơi chán Kể cả bạn bè hay người thân của Trịnh Công Sơn cũng chưa thấy được cái sự thân thiết tự nhiên Còn nhiều nét gượng gạo, đọc thoại cứng nhắc, giọng vùng miền lơ lớ khó chịu Bản thân kịch bản cũng không để họ một vị trí gì đó để mà thể hiện Nên dàn nhân vật phụ thực sự rất nhạt nhòa còn những nhân vật phụ của phụ thì thôi thệ hết chỗ để mà chê Ngay cả cái cảnh nhún nhảy theo nhạc trong club cũng nhìn không ra hồn Người thì mặt đơ cứng cả da người thì nhún sai cả nhịp người thì mồm tuét đến tận mang tai và giữ nguyên nụ cười kỳ lạ đó đến khi camera lia qua phim mà chắc casting và cách bốc thăm chuyển sang phần âm thanh thì có thể nói là rất là tốt nếu mà chỉ tính những phần Bùi Lan Hương hát còn những ca khúc khác của Trịnh Công Sơn được đưa vào trong phim này được thể hiện bằng tất cả sự khinh miệt mà họ có dành cho nhạc Trịnh nghe như đấm vào tai phải công nhận là họ đã rất đầu tư trong việc tuyển chọn những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Cuối cùng cho một tình yêu, tuổi đã buồn, nắng tuổi tinh, diễm xưa, mây hồng, nhìn những một thu đi, ngẫu nhiên hạ tráng đêm thấy ta là thác đổ, tưởng niệm tình xa. Tốt kể cả ngày cũng được. Tuy nhiên, về mặt thể hiện tôi không đánh giá cao lắm nghe nó hời hợt thiếu kỹ thuật thì còn chấp nhận được đi bây giờ ai mà chả thiếu kỹ thuật <laughs> nhưng mà thiếu cảm xúc thì sai con mẹ rồi để mà đem so sánh với những bản do Khánh Ly hay Tuấn Ngọc hát hay thậm chí là chính cố nhạc sĩ hát thì quả thực những ca khúc trong phim này quá tệ, chẳng thà dùng nhạc không lời. Chứ hát hò mà nhà chữ như thế này thì khác gì lấy phấn trắng nhét vào lỗ tai. Thêm nữa, như đã nói, những cảm xúc bị tình tiết phim hồi thúc đến quá nhanh nên là nhạc có hay gấp đôi cũng không gánh nổi. Và đúng như những gì tôi mong chờ từ một đạo diễn nhìn là biết đang khoái điện ảnh phương Tây lắm Em và Trịnh là một bộ phim có tính cinematic cao Nó thiếu gì nhỉ? À, nó cao nếu như bạn cắt phim thành 20 đoạn và mỗi đoạn dài 5 phút, đạo diễn đã lựa chọn một cách kể đan xen giữa thực tại và quá khứ và khá là thú vị khi mà dùng cuộc tình này để mà kể những cuộc tình kia. Nhưng cách chuyển cảnh và cách nhảy qua nhảy lại giữa các mạch truyện rất là gãy và gượng, chưa tự nhiên, chưa mang lại cảm giác hoài niệm hay là sự lãng mạn của tâm hồn người nghệ sĩ. Thật sự thì xem phim này thấy giống chị Công Sơn không phải đang hồi tưởng mà là đang gặp sang chấn tâm lý. Thêm vào đó là họ nhét nhiều phong cách khác nhau vào trong một bộ phim duy nhất, không nhất quán không giúp người xem tập trung vào nhân vật có cảnh như là nhạc kịch trung học, có cảnh như phim hành động, có cảnh như phim tâm lý, có cảnh như tranh trừu tượng, có cảnh như phim tài liệu. Tôi ghét phải spoil, nhưng tôi thực sự nghĩ việc chèn footage phim tài liệu nói tiếng Anh vào giữa một bộ phim thuần Việt là một ý tưởng không thể nào mà tệ hơn. Cách nối những phân cảnh đó cũng bị kém sang, xem rất là bực mình. Quá nửa mùa, quá gượng ép, quá tham lam thể hiện. Mục tiêu của nó, tôi chắc chắn, là để người xem hiểu được bối cảnh và cách mà bối cảnh tác động đến cuộc đời của nhạc sĩ Tuy nhiên, vì đam mê hướng đến cái thứ gọi là cinematic nên cách mà những hình ảnh bom rơi đạn lạc, con người hy sinh hay là những hình ảnh thoáng qua trong tâm trí Trịnh Công Sơn được chèn vào rất là dở hơi và thừa thãi. Nó giống kiểu bạn chơi hoàn tu tì thì bạn chỉ nên ra búa kéo bao thôi Bạn không thể nào mà ra ba lá rồng trắng mắt xanh và lá bài dung hợp được Rất là thừa thãi, rất là cố để khoe khoang rằng mình có tư duy hình ảnh tốt Nhưng mà thực sự có tốt không? Tôi sẽ không dám vạ mồm nhưng những hiệu ứng chuyển cảnh thì nhìn là biết có sự tham gia của rất nhiều video green screen trên YouTube, nhìn chán ơi là chán. Tôi không biết dự án phim 50 tỷ thì tiền trôi về đâu, nhưng mà trôi vào túi editor chắc chỉ tầm 10 triệu thôi. Thật sự những cách chuyển cảnh nó quá là tệ Nó không tệ ở cách ráp hai phần cảnh lại thì cũng tệ ở effect Trung quy thì cũng vẫn là do ham nhồi nhét, ham thể hiện mình hơn người thôi Nhưng mà làm không tới Điều đó khiến phim bị tạp nham và lủng củng cái gì họ cũng muốn, cái gì họ cũng cố nhét vào, cuối cùng thì cái gì họ cũng lỡ dở và lưng chừng. Rõ ràng là phim làm về Trịnh Công Sơn, nhưng mà lại thành công hơn trong việc mang ông đạo diễn đến gần người xem. Ngộ thế chứ lị. Họ đã có một câu chuyện khá tệ, hình ảnh nhân vật tệ, xây dựng flow cũng tệ, tính cinematic cũng tệ, nên họ quyết định thêm nốt những tình tiết tệ vào phim. Tôi không tả nhiều, tôi chỉ spoil một tí thôi, là cảnh Trịnh Công Sơn lần đầu hẹn Khánh Ly đưa cho tờ giấy ghi lời bài hát mới rồi đã ôm đàn và bà hát theo chưa biết giai điệu không ghi nốt, hát bằng môi dưới à? Vì logic, những cảnh Trịnh Công Sơn đứng trước bức tranh hay lần đầu va vào giọng ca của Khánh Ly cũng bị dở hơi. Nhìn Avilu khi đó như kiểu đang chờ quả sung dụng xuống, chứ không phải là đang chìm đắm trong suy tư. Rồi khi mất bạn mất người thân, họ Trịnh vẫn tỉnh bơ, trong đầu vẫn chỉ có gái. Đầu vừa tháo khăn tang, tay đã vội khoác lễ phục. Đó là cách hành xử của một người giàu tình cảm à? Hay là một kẻ không biết trước sau? Nhưng khoan hãng chê bài đã, hãy tôn vinh đạo diễn cùng biên kịch vì họ là những người đầu tiên thành công trong việc điện ảnh hóa bệnh tiêu chảy. <laughs> Bù lại thì phim này có một mặt sáng mà tôi rất là thích, rất rất thích Đó là gì? Đó là không gọi Miu Lê về hát còn tuổi nào cho em Cảm ơn chú Phan Gia Nhật Linh nha Nhưng thật sự, thứ có thể khen thì ít mà để chê thì nhiều những phân cảnh được mang lại với nhau nó hơi bị hơi bị lủng củng quá nhiều thêu dệt quá ít cảm xúc chân thực chắc là chọn người đã khuất để làm phim cho đỡ bị bắt bẻ bộ phim về trịnh công sơn và những mối tình của ông nhưng phần tính cách trịnh công sơn thì chả thấy mẹ gì phần cảm xúc cũng chỉ được mang đến bằng cách lạm dụng những lá thư tình ông từng viết Quảng cáo thì nào là mối tình để đời của cô nhạc sĩ với năm nàng thơ Và phim thì chỉ thấy ánh ơi, ánh ơi, ánh ơi Đây không phải là một tác phẩm điện ảnh, đây là một cú lừa Ngoài Bùi Lan Hương quá tuyệt vời thì phim này khó có gì để mà khen Nhớ lấy lời tôi sắp nói sau đây vì nó là một mệnh đề Trong vòng 2 tuần tới, cả Facebook sẽ tràn ngập những người bình thản với nỗi buồn Nhưng thôi, tôi nghĩ là tôi đã sẵn sàng để mà gặp những fan nhạc trịnh tháng 6 rồi Hãy cho tôi gặp họ Nếu bạn chưa xem, tôi khuyên là xem trailer thôi là đủ Tất cả những gì hay nhất đều nằm trong trailer hết rồi đấy Còn nếu bạn xem rồi thì <laughs> phim tệ gây hèn Nếu bạn không tin tôi thì đây Để chứng minh là tôi đã xem phim chứ không phải là chỉ nghe người ta nói rồi kể lại Tôi sẽ tóm tắt nó chỉ bằng 6 tấm ảnh Đấy, đơn giản đến thế đấy Bạn muốn có những cảm nhận cá nhân của mình thì hãy ra dạp